của nhóm Phúc Vệ Sông Thu và ba nhóm còn lại đã đi đến ờ, Quảng Bình này mình thực hiện cái vùng lũ bị quét hiện tại mình đang đứng ở chỗ cái bản ờ, bản ờ, Tarai bản Gia Rai Tarai Tarai Tarai Tarai hiện tại là bản bản này là bị chịu lũ quét nặng nhất trong những các bản dọc ờ, dân quá cái cầu chính bắt qua từ bên bản này qua bên cái chỗ đường lộ đã bị sập hiện tại là mình đang đứng trên cái cầu tạm cái cầu tạm này là trời mưa nó cũng sẽ bị ngập thì các bạn cũng thấy là đá nằm trên đây rồi và cây cũng đã nó đã trôi tới cái cây cầu rồi người dân trong buôn đó không có điều kiện để ra đây được vì bị cách ly cho nên hiện tại nhóm quyết định là phát quà tại đây luôn nó thiết thực hơn và nó cần thiết hơn cho những bà con ở tại chỗ này trong đó nó có rất nhiều trẻ em và phụ nữ trong đó đang đang đói bụng và lạnh à, đang thiếu thốn rất là nặng Di Đà Phật uh, hy vọng là các mạnh thường quân và những người xem được đoạn clip này có thể chính chích một, một phần nào đó mình giúp đỡ cho bà con ở đây bằng cách là mình sẽ quyên góp tiền, góp gạo hoặc là những cái uh, nhu yếu phẩm cần thiết tại uh, quảng bình này Di Đà Phật mà mình phải vô một cái buôn nữa mà phát hết là 71 phần quà nhưng mà mình không qua được cái cầu bị gãy rồi đó cái đó cái cầu hiện tại giờ nước đang chảy xiết quá mình sẽ nhờ đồng bào trên đó kêu những người chưa phát quà xuống đây mình phát luôn không được gạo là mỗi bao bỏ bao mình sẽ phát trực tiếp ở chỗ này luôn chỗ này là chỗ cần thiết nhất là chỗ này nó không vô được à. nước xíu có trời quay cho nước xíu hai cây trụ cầu đó gãy à, như các à, à, các quý vị đã thấy hai trụ cầu đều gãy mà nước chảy rất là xiết à, nơi đây mọi cái nó rất là hoang tàn và không biết nói gì hơn nữa kinh khủng nhìn những cái ảnh này chúng ta đều cảm nhận được tất cả các bạn bạn họ quân của nhóm của vòng tay và tất cả các bạn facebook nhóm chúng tôi là nhóm của vòng tay kết hợp với nhóm của bạn sông tu và nhóm thiện tâm của chị Cherry và hiện tại chúng tôi đang có mặt ở thì ở ở tỉnh Bắc con nghèo nhưng mà do là ờ, thời gian qua bị ờ. bão cho nên là cầu đã gãy và bây giờ sự qua buôn rất là khó khăn và hôm nay chúng tôi đã kết hợp rất là nhiều đội nhóm để trao để vận động được một ngàn phần quà gồm một 10 kg gạo, hai thùng mì, à, dầu nóng, sữa và bánh kẹo cho các em nhỏ để trao đến cho bà con à, bị lũ lụt nơi đây. Thì hiện tại qua buôn rất là khó khăn và mưa rất là lớn. cái cầu này chỉ bắt tạm và không xe lớn không thể nào qua được. Một lần chúng tôi phải trao quà nó tất cả các bạn các mạnh thường quân để ờ, có những cái để giúp đỡ cho bà con ở đây trong những ngày bão sắp tới ạ. À. Thì cảm ơn rất là nhiều. thấy là hiện tại bây giờ nhóm uh, tình nguyện viên đã chủ động mặc dù rất là mệt nhưng mà chủ động ở lại đây để phát quà bằng được bà con và mọi người đang cố gắng mở một con đường để cho xe cộ có thể đi qua lại được điều này là điều rất là là cảm động ngày hôm nay dưới cơn mưa là rất rất là lớn hiện giờ chị em chúng tôi đang dầm mưa về dọn đường cho người cho bà con bên buôn được qua qua qua qua qua cầu tạm dễ dàng vì sau trận bão thì bây giờ đất đá nó đã lấp hết đường đi rồi coi chừng cái chiêu này cái dòng nước á nó có dòng nước á nó tự cuốn xuống nó nhẹ hơn sáng tất quả à từ tiền luôn á ờ mỗi đầu chiếc dép cùng nhà chúng ta làm được cái này đó anh chị đã vào cái bên đây nè quế chứ em nhận mình nhớ lại dính hỏa đây video cái video clip học sinh mà mới qua câu mà bỏ tụng trong à, tụt một người trong vào bóng á tụng lại xong ở đâu là đưa qua đấy ở đấy đấy chỗ này đấy lại mà đi ra đây kìa ơi mình đóng hết định mình đi vô trong đây rồi dạ. ờ, đi qua cái chặng đò thứ hai ngồi xuống thì cũng bị qua lần nữa vượng quá là nơi mà phát quà cực nhất thì vì qua hai chuyến đò đường đi thì hơi khó đi xíu vừa vận chuyển đồ người nữa cái đoạn đò ngoài kia là các bạn thấy là ngập hơn 8 mét cái chị kia chỉ nói với anh kia nói nó là khoảng chừng 10 mét còn trong đây các bạn thấy ờ, cái bảng hiệu nè cái bảng ờ, cấm nè nó ngập cần tới bảng cấm luôn đó các bạn cấm đó đi thêm một chuyến đò nữa qua bên kia nữa thì ờ, mới đến chỗ để phát quà 要不，你天我一件。